Chào bà con Nay trung tâm tư vấn cào bịp sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất trong cái năm 2019 này đến cho bà con để anh em có thể chiến thắng được ở cái bộ môn chơi sóc đĩa bịp này anh em nhé Ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái ống dung cảm ứng T10 mới nhất và mới ra cập nhật tại cửa hàng nhà tôi tôi lập tức làm video giới thiệu đến anh em để em cập nhật về anh em chơi chiến thắng được luôn là người cầm chủ được những cuộc chơi ở cái sân chơi chiến trường bãi chơi sóc đĩa anh em nhé thì cái đồ này anh có thể đánh được trực tiếp vào những cái mặt vị của nó như là anh em đánh được trực tiếp những cái bạc mặt vị cũng như là những cái tiếng kết đánh cái đồ này rất là thích luôn anh em nhé thì trước đây trong cái năm 2018 vừa qua nó đã ra cho chúng ta đó chính là những cái mẫu ống S304 hay là những cái mẫu ống xanh Đấy, khi anh em đi chơi anh em đúc cục dung trong người và anh em lùa quân lùa vị vào anh em chơi đấy, cái khả năng chiến thắng của anh em là 90 đến 95 phần trăm đó chính là đánh ống dung cảm nhận anh em nhá đánh những cái ống dung cảm nhận này anh em nào ấy đã từng chơi về đồ cảm ứng rồi hay là anh em cảm nhận tốt thì anh em mới có thể chơi được những dòng ống S304 và dòng ống xanh đấy, còn lâu đời hơn đó chính là ra mắt những cái ống 4 và ống 1 đấy, dây dựa rất là nhằng nhằng chúng ta đánh rất là chuẩn xác chúng ta đánh là đến nhịp dung à, nhịp rung phải lên đến 15 16 nhịp à, cho anh em thì anh em đánh những loại ống một ống 4 này khi mà anh em đếm xong nhịp rung thì bát đĩa cũng đã được mở ra rồi thì em cầm cái đồ này đi theo nó cũng là vô tác dụng với anh em nha anh em nhé đấy cải tiến mới hơn đó chính là cải tiến về nhịp rung trên cái máy cảm ứng T10 này có 3 dạng dạng thứ nhất là anh em làm bấm khiển trực tiếp ở cái dạng nguyên thủy dạng thứ hai là anh em sẽ làm trực tiếp trên cái mẫu điện thoại 1280 cũng sẽ đi kèm theo đó đó chính là một chiếc khiển anh em khiển ví dụ anh em cài những con đĩa chúng ta anh em đúc trong túi quần khi nào bát đĩa sóc xong anh em bấm khiển nó sẽ báo trực tiếp cái cục dung này ở trên điện thoại 1280 cho anh em để em có thể cảm nhận được cái video này dung thì dung rất là rõ ràng và rành mạch anh em nhé còn thứ ba là làm dung trực tiếp trên cái ống nguyên thủy T10 này anh em nhé Đấy, làm dung trực tiếp anh em chơi xong anh em bấm cái là lập tức nó sẽ báo dung về cho cục dung của chúng ta rung thì rung rất là rõ ràng đấy anh em tí nữa tôi sẽ test thử qua cho anh em đấy, sóc thử một vài ba tiếng bạc để anh em cảm nhận được về cái đồ này anh em yên tâm cầm về anh em chơi còn anh em nào chơi chỉ đánh chân đánh nhẹ thôi thì em sẽ dùng cái máy cảm biến quân vị 1280 này cho tôi máy này rung chỉ rung một nhịp hai nhịp và không rung thôi anh em nhá đánh cái máy này cũng rất là sướng cho những anh em nào chỉ đánh chẵn và đánh lẻ thôi anh em nhá rồi thì không nói nhiều nữa ngay sau đây tôi sẽ cầm cái điện thoại ấy, cảm ứng T10 này tôi test thử cho anh em qua một vài ba tiếng bạc để anh có thể biết được về cái đồ này em nhé thì khi đi chơi này anh em sẽ lùa cho tôi đó chính là mẫu quân vị không tang này vào cho tôi này quân vị thì hoàn toàn là không tang em nhé bát điện xanh chín bát điện của người ta không phải là bát điện của mình đấy đầu tiên sẽ thử qua nam châm cho anh em này thử qua nam châm nhá đấy nam châm hoàn toàn là không hút rồi đây đấy, hay là anh em soi đèn flash hoàn toàn là xuyên qua rồi bát đĩa này nhá Đấy, bát đĩa thì anh em là xanh chín hoàn toàn bát đĩa của người ta rồi tiếp theo là soi đèn flash này Đấy, đèn flash này rồi bát đĩa đây hoàn toàn là soi xuyên qua bát xuyên qua đĩa anh em nhá xanh chín nhá đấy khi đi chơi này anh em chơi bằng cái sạc pin anh em sạc pin ở trên đầu của nó à, nó sẽ có một cái chân sạc trên đầu và khi đi chơi anh em chỉ việc bật công tắc ở trong ra và anh em bật công tắc rồi anh em khi đi chơi lưu ý với anh em là ống thì anh em để ở trong người và à, dung anh em cũng để trong người và anh em cảm nhận cho tôi thứ nhất là quân phải để thấp hơn máy thì nó sẽ bị báo được chuẩn cho anh em khoảng cách đánh thì cứ từ một mét quay đầu Đấy, thì ở video này tôi sẽ để tầm 70 phân và tôi sóc thử cho anh em qua 5 tiếng bạc để em cảm nhận được về cái ống cảm ứng T10 này anh em nhé tôi sẽ treo lên cây bài này và rung tôi sẽ để trên đĩa này để anh em cùng nghe cùng cảm nhận của tôi anh em nhé đấy, khi nào đấy, bát đĩa sóc xong đặt thấp hơn quân anh em bấm khiển cái lập tức nó rung trực tiếp trên cái cục rung này cho anh em nhé anh em nhé đấy, bây giờ đấy, tôi sẽ sóc thử qua cho anh em một vài ba tiếng bạc này đấy nhá đấy, lật tứ tử trắng này sóc luôn anh em nhé thì nói qua về cái bảng rung của nó thứ nhất là tứ trắng sẽ rung từ 1 đến 2 nhịp và ba trắng là 3 đến 4 nhịp sấp đôi là 6 đến 7 nhịp và ba đen là 8 đến 9 nhịp tứ đen là 10 11 12 nhịp anh em nhé. cứ trong khoảng đấy là anh em đánh được đấy. đây bây giờ tôi sẽ sóc thử qua cho anh em 5 cái đấu bạc em cảm nhận được về đồ này em cầm về anh em chơi anh em nhé. để sóc này sóc xong anh em đặt xuống đây là khiển anh em bấm khiển cho tôi nhé. 9 nhịp Đấy, 9 nhịp thì chắc chắn nó là ba đen này em nhá đánh 10 triệu ba đen này mở luôn này ba đen này em nhá sóc tiếp này sóc xong em cứ đặt xuống rồi em bấm khiển cho tôi Đấy, rung thì rung rất là rõ ràng anh em cảm nhận nhịp rung này rất là tốt thì vừa rồi nó rung ba nhịp ba nhịp thì chắc chắn là ba trắng rồi anh em đánh thẳng với mặt vị ba trắng cho tôi 50 triệu anh em đánh tiếng này anh em mang tiền về anh nhá mở này ba trắng này em này đồ này đánh rất là chuẩn này sóc tiếp nhá tám nhịp Đấy, vừa rồi thì ông Dung đã rung 8 nhịp thì 8 nhịp chắc chắn nó là ba đen rồi anh em nhé anh em mới đánh theo cái bảng Dung cảm ứng của nó là được anh em nhé đánh sạch vào cái bảng vị ba đen này mở luôn này Đấy, lẻ anh em này anh em không thích đánh bảng vị thì em có thể đánh chặn đánh nẻ cũng được anh em nhé đánh cái đồ này tỷ lệ cho anh em một tiếng bạc cuối cùng anh em nhé sau sau anh em đặt xuống thấp hơn máy anh em bấm khiển này rung chín nhịp thì chắc chắn nó vẫn là ba đen này anh em nhá đánh 100 triệu vào ba đen này mở bát luôn này này mở ba đen này anh em nhá đánh rất là chuẩn luôn cái đồ này đánh chuẩn xác 100% anh em nhá chơi xong này anh em tắt cái công tắc ở bên trong nó đi rồi em bỏ máy ra là ok anh em nhá Đấy, đánh cho anh em đánh cứ trong cái khuôn khổ từ một mét quay đầu này anh em có thể chơi được cái đồ này anh em nhá thì anh em có thể đặt làm tất cả trên những mẫu mã quân vị như quân thuốc quân bài quân cú, quân đóm hay địa phương anh em chơi mẫu mã quân vị nào anh em chỉ việc alo hoặc là chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi qua số điện thoại 09258844 anh em nhé còn anh em nào cần tư vấn thêm về cái đồ chơi sóc đĩa bịp thì anh em nhà mình có hai cơ sở cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 bến xe miền đông sài gòn anh nào gần cơ sở nhà mình qua cửa hàng trực tiếp từ hàng test hàng đầy đủ em nhé như video anh em lấy còn không như video anh em ra về cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi